Trải qua 29 trận đấu với nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau, Olympia Suarez chinh phục thi đấu mùa giải thứ 28, cuối cùng cũng đã tìm ra được bốn đối thủ xuất sắc nhất góp mặt ở trận chiến cuối cùng của cái lạc trận chung kết. Trầm tính, vượt rè, nhưng khéo léo, thông minh, đó chính là Nguyễn Thanh Châu đến từ trường Trung học thông Bình Sơn Đồng Nai, liếc mắt A1 với 250 gol. Bùng nổ, phong hoa, cá tính, đó chính là Tạ Quốc Hùng đến từ trường Trung học thông Bùi Hữu Nghĩa Cần Thơ, nước nốt A2 với 220 gol tự tin, bản lĩnh, luôn giữ vững phong độ. Đó chính là Nguyễn Viết Lân đến từ trường Trung học thông chuyên Hà Nội Amsterdam, nhất cấp A3 với 280 goal. Táo bạo, có cách, ông vua lội ngược dòng, đó chính là Trần Nguyễn Đức Tâm đến từ trường Trung học thông chuyên Hùng Vương, Bình Dương, nhiều knock ao cao nhất với 230 goal. Xin mời quý vị và các bạn khán giả hãy cùng nhau dự đoán cho đấu sĩ sẽ là tân quán quân bằng cách comment dưới video theo cú pháp ô đức 28 khoảng cách x khoảng cách y trong đó x là hai chữ cuối của tên đấu sĩ viết liền in hoa không dấu y là số người có cùng dự đoán sống bạn Ví dụ, bạn bình chọn cho đối sĩ Nguyễn Đức Lân và bạn nghĩ có 80 người cùng suy nghĩ với bạn thì hãy comment theo cú pháp ô đức 28 khoảng cách Đức Lân khoảng cách 80. Khán giả nào dự đoán chính xác và nhanh nhất sẽ nhận được một phần quà đặc biệt đến từ ban tổ chức của Olivia Suarez. Ban tổ chức sẽ mở bình chọn ngay từ bây giờ và sẽ khóa bình chọn trước khi phần thi đập gương diễn ra trận đấu hấp dẫn nhất của Đức sắp diễn ra. Ngôi vị quán quân sẽ gọi tên ai? Đón xem trận chung kết của Olivia Warriors trên phục chính thức, truyền hình trực tiếp trên fanpage chính thức của Olivia Warriors. Kính mời quý vị và các bạn khán giả đón xem.